chào anh em giới thiệu cho anh em về cái ờ, đồ chơi để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đánh tài xỉu có hiệu quả cao thì các bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái nắp camera wifi Đấy. nắp camera kết nối wifi thì cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu bịp này nó có thể kết nối cho anh em từ cái nắp camera này cho đến ờ, cái màn hình để cho anh em có thể nhìn được cái nhìn được cái bộ hột ở trong thì nó có khoảng cách rất là xa khi mà anh em đã kết nối wi-fi rồi kết nối 4G rồi thì ờ, cái khoảng cách của nó thì anh em ở đâu có mạng là ở đó bắt được đó thì cái uh, nắp camera kết nối wi-fi này anh em dùng rồi thì anh em biết Đấy, anh em thấy được cái nắp camera bình thường thì uh, cũng đã rất là rõ rồi cũng đã rất là hiệu quả rồi Đấy, còn cái nắp camera này có thể anh em anh em có thể là anh em ở nhà anh em cũng liên kết liên hệ với được với cái người bên trong cầm cái nắp này anh em có thể đánh hai người cùng với nhau chứ không phải là anh em anh em không cứ gì phải đến sòng sới để anh em chơi anh em mới chơi được nhá ở nhà anh em có thể kết nối được với nhau để anh em chơi đó thì cái nắp camera này tôi và tôi sẽ giới thiệu cho anh em sơ qua về cái nắp này thì cái nắp này nếu mà anh em muốn chơi được thì anh em bắt buộc anh em phải có thêm một cái cái cục wifi hay cái cục wifi thì tôi đang sạc tôi không không không tiện bỏ lên đấy thì còn cái nắp này đấy, cái nắp camera anh em sạc thì sạc bằng cái sạc từ này đây đó anh em đấy khi nào mà anh em không khi nào mà pin đầy thì là nó sẽ xanh như này đấy. còn khi nào mà anh em cho vào sạc thì nó sẽ nhấp nháy đỏ đấy anh em sạc thoải mái đầy pin tự ngắt đó còn à, đây là cái điện thoại cái điện thoại này điện thoại của tôi dùng điện thoại của tôi dùng Đấy, tôi đã kết nối cái à, wifi Đấy, của máy soi à, của cái camera này Đấy, để tôi có thể nhìn Đấy, tôi nhìn ở đây cũng được hoặc là nhìn ở bất cứ ở đâu cũng được miễn sao là cái cái cái máy điện thoại của tôi có wifi rồi nhé. đó thì cái cục wifi của nó đi kèm với cả cái điện thoại này Đấy. còn cái à, camera này anh em có thể anh em ngồi ở sân chơi anh em chơi Đấy, anh em chỉ cần lắc thôi Đấy, còn cái việc khác ở ngoài thì là người khác lo nhé thì đây giờ tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em à, một số chén để cho anh em thấy được trước khi vào thì anh em có thể là anh em kết nối với cả cái wifi của anh em nhé cái wifi được cung cấp từ bên cơ sở tôi nhé đó thì đây khi mà anh em đã kết nối hoàn chỉnh rồi anh em vào chơi rồi thì là anh em chỉ việc lắc như này thôi là có tiền nhé đấy chưa kết nối anh em đợi chút kết nối rồi Đó. Đấy, 1, 2, 4 này pin nó hơi yếu thì phải đấy ba ba bốn này ba ba bốn này đấy một hai ba này nghe thấy không à đâu ba ba sáu à? nó chết rồi chứ chi đã lắc bốn năm sáu này năm sáu năm sáu hai này đúng không Đấy, 346 này 345 này Đấy, 663 này Đấy, 443 này xoay anh em xoay nắp nếu mà không nhìn thấy rõ đấy hai ba sáu này đấy, anh em thấy không nó rất là hiệu quả nó rất là nét đấy anh em thấy không siêu nét luôn này đấy. đây cầm lại cho anh em đi đây. Đấy, anh em thấy chưa lại Đấy, 133 này Đấy, 133 này Đấy, 223 này Đấy, 23 này Đấy, ba con lục này đúng không anh em anh em thấy rõ ban lục không à. khi nay mà anh em đánh xỉu chủ nữa thì không còn cách nào để mà chống đỡ nữa cả nhá đó, đó đây chính là cái sản phẩm cái nắp camera tài xỉu kết nối wi-fi kết nối 4G anh em có thể nhìn thấy cực kỳ xa Đấy, nó rất là thuận tiện cho anh em đi đánh và đây chính là cái nắp đây anh em thấy không Đấy, nắp này nắp rất là đẹp đó Đấy. đó đúng không